đưa lên hàng ngàn cánh tay đưa lên hàng vàng cánh tay đưa lên bước xuống đi chúng ta cùng đầu hàng cho nhanh giờ phải lo thân thôi đừng chờ để trong mong chi chần chừ sẽ không yên thân vì đại ca đã kêu bò xuống thôi đại tướng lê minh tổng thống chính quyền từ gòn chiến lợi chiến lực cộng hòa đã hủy tướng đầu hàng tôi một chuyện tôi lỗi tới người Nam Việt Nam nào trách nhiệm quân nhân đâu rồi danh dự quân nhân thề quyền với dung tay cao quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước giờ đến khi bèm nhau một bầy tướng sĩ co ro còn là thứ quân ba qua cuộc quân ra chiến với nhau ru cà quyết trốn về quyết trốn quyết trốn trốn đi bằng đường tàu đường không vững trên như một bên gò trốn đi vội non ven còn mới dốc mới lâu chiến cho dù thân mình phải chết thư quân lịch hàng tư chứ thủ dâm tinh thần nào thế kỵ không quân đẩy càng đứa sức buông đuôi hàng giam sát quân ba que đã chứng minh cái quân lực anh hại bom to giờ phải lo thân thôi đừng chờ cho trong mong chi ta thà trốn chứ ngu gì không quyết đu càng ràng đời ba que ta thà trốn chứ ngu gì một cái tay đưa lên hàng ngàn cái tay đưa lên hàng dặn cái tay đưa lên bước xuống đi chúng ta cùng đầu hàng cho nhanh giờ phải lo thân thôi đừng chờ với đông mông chi chần chừ sẽ không yên thân vì đại ca đã kêu mò xuống thôi đại tướng lâm minh tổng thống chính quyền sài gòn như vậy như lịch cộng hòa đã hiến tín đầu hàng trong lực lượng tuyên lễ tới miền Nam Việt Nam nào trách nhiệm quân nhân đâu rồi danh dự quân nhân thề quyền với dung tay cao quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước giờ đến khi bém nhau một bầy tướng sĩ co ro toàn là tướng quân ba qua tung quân ra chiến đấu nhau đu cà Quyết trốn, thầy quyết trốn, quyết trốn Trốn đi bằng đường tàu đường không Vứt danh như một bên lo trốn đi thôi Nói phép, còn nói dâm, nói lao Chiến cho dù thân mình phải chết Tư quân lệnh hàng tư thủ dâm tinh thần Nào, thế kỵ không quân Gãy càng, đứt sức buông đuôi Hàng vàng sắc quân ba que Đã chứng minh cái quân lực ăn hại bom to giờ phải lo thân thôi đừng chờ với trong mong chi ta thà trốn chứ ngu gì không quyết đu càng ràng nơi ba quen ta thà trốn chứ ngu gì không quyết đu càng ràng nơi ba quen ta thà trốn chứ ngu gì không quyết đu càng ràng nơi ba quen